ta đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho khóe môi được bình yên